10 sự kiện nổi bật của TTB Group 1. Hội trợ Việt Build 2018 Sức hút của TTB Group tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước là sự kiện triển lãm lớn dành cho các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, bất động sản và kiến trúc. Hội trợ quốc tế Việt Build 2018 được tổ chức lần thứ hai tại Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hội trợ diễn ra trong 4 ngày từ mùng 6 tháng 9 đến mùng 10 tháng 9 năm 2018 vinh dự là đại diện cho một trong 30 đại biểu Việt Nam đến tham dự hội trợ. TTB Group, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, đã tạo được những điểm sáng nhất định, thu hút được đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 2. TTB, đại diện duy nhất đến từ Đông Bắc Bộ, tham gia hội nghị IREX 2018 tại Hà Nội. Hội nghị diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Hội nghị bất động sản quốc tế IREX 2018 là một trong những hội nghị mang tầm cỡ quốc tế Nơi đây quy tụ các doanh nghiệp, các chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam cũng như nước ngoài đến tham dự. TTB Group, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, vinh dự là đại diện duy nhất đến từ Đông Bắc Bộ góp mặt trong hội nghị IREX lần này. 3. Lễ ra mắt dự án và giới thiệu cơ hội đầu tư sở hữu căn hộ cao cấp Green City Bắc Giang Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2018, tại khách sạn Đại Hoàng Sơn, số 45 đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, đã diễn ra lễ ra mắt dự án và giới thiệu cơ hội đầu tư sở hữu căn hộ cao cấp Green City Bắc Giang do tập đoàn TTB Group làm chủ đầu tư. Lễ ra mắt dự án là một trong những sự kiện lớn mang dấu ấn thương hiệu, khẳng định vị thế của TTB Group, làm khuấy động thị trường bất động sản Bắc Giang vốn đã nóng nay còn nóng hơn nữa. 4. Cơ hội đầu tư và sở hữu căn hộ cao cấp tại Green City Bắc Giang Sự kiện được mong đợi nhất năm Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2018, sự kiện cơ hội đầu tư và sở hữu căn hộ cao cấp tại Green City Bắc Giang mang thương hiệu bất động sản TTB Home đã diễn ra tại khách sạn Đại Hoàng Sơn, số 45 đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, thu hút được 1.000 khách hàng và các đối tác đến tham dự. 5. Cơ hội đầu tư và sở hữu căn hộ hạng sang đẳng cấp 4 sao tại khu đô thị Tebeco Riverside. Ngày 4 tháng 11 năm 2018, tại hội trường tầng 1 tòa nhà Seoul Sky, khu đô thị Tebeco Riverside, tổ 14 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra lễ mở bán cơ hội đầu tư và sở hữu căn hộ hạng sang đẳng cấp 4 sao tại khu đô thị Tepeco Riverside. Tepeco Riverside, thương hiệu bất động sản uy tín, đã hình thành nên những dự án hiện đại nhất, những khu đô thị xanh giữa lòng thành phố. 6. Bùng nổ thị trường bất động sản Bắc Giang tại lễ khởi công dự án Green City Ngày 25 tháng 11 năm 2018, tại dự án Green City, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang đã diễn ra lễ khởi công dự án Green City Bắc Giang. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, đã phần nào giải tỏa được cơn khát căn hộ cao cấp tại Bắc Giang, bước đầu khẳng định con đường đang đi và mục tiêu hướng đến của TTB Group, đó là định hướng sản phẩm cao cấp, xây dựng chung cư xanh, thân thiện với môi trường. 7. Lễ ký kết bảo lãnh phát hành trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng giữa ngân hàng SHB và TTB ngày 25 tháng 11 năm 2018 tại dự án Green City, TTB Group đã tổ chức lễ khởi công dự án cùng với lễ ký kết bảo lãnh phát hành trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng giữa ngân hàng SHB và TTB. Đây là điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong buổi lễ, góp phần gia tăng sự hợp tác hữu nghị giữa hai bên, tạo mối quan hệ bền vững và phát triển lâu dài trong tương lai. 8. TTB Home, tự hào thương hiệu top đầu dự trao giải sao vàng đất Việt 2018 ngày 23 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm giải thưởng sao vàng đất Việt và trao giải thưởng sao vàng đất Việt 2018. Được vinh danh trong lễ trao giải, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ tự hào trở thành doanh nghiệp tiêu biểu lọc tốt 200 thương hiệu sao vàng đất Việt 2018. TTB Group lại một lần nữa khẳng định được thương hiệu bất động sản uy tín hàng đầu khu vực của mình, đưa hình ảnh của tập đoàn lên một tầm cao mới. 9. Lần thứ hai liên tiếp, TTB Home của TTB Group lọt top thương hiệu bất động sản xuất sắc Việt Nam. Ngày 6 tháng 5 2019, tạp chí xây dựng, Bộ Xây dựng phối hợp với các đơn vị chuyên môn đã tổ chức sự kiện truyền thông cho các doanh nghiệp trong ngành bất động sản mang tên Thương hiệu bất động sản xuất sắc năm 2019 đây là chương trình được tổ chức lần thứ hai tại Nhà hát Quân đội, thành phố Hồ Chí Minh với quy mô trên toàn quốc. TTB Group vinh dự và tự hào khi là một trong 30 đơn vị doanh nghiệp đón nhận giải thưởng cao quý. Đây chính là minh chứng cho sự đoàn kết, sáng tạo của cả một tập thể, cống hiến hết mình vào sự phát triển toàn diện của đất nước. 10. Lễ mở bán căn hộ chung cư Green City Bắc Giang Ngày 19 tháng 5 năm 2019, tại dự án Green City, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang đã diễn ra lễ mở bán căn hộ chung cư Green City Bắc Giang. Ngay tại buổi lễ, tình trạng khách hàng đông tranh nhau giành lấy những suất đăng ký cuối cùng đã làm cho không khí buổi lễ nóng hơn bao giờ hết. Tình trạng từ chối khách chính là việc chủ đầu tư không nhận thêm số căn bán trong buổi lễ vì số lượng căn hộ bán ra đã lên tới con số gần 100. Điều này minh chứng cho sự tiềm năng của dự án trong hiện tại và cả tương lai.